sai thờ lại vâng sắc ngọc hoàng vua sai châu mười cái quản các núi vàng à, ở trong mỏ bạc vào đến chầu mười gặp gành đôi núi suối đôi thanh kiếm vàng trầu đánh đuổi giặc liễu mỏ ba ngôi đền mỏ ba thăng tích mà là nơi phụng thờ khắp mọi miền thì phải đến kêu cầu lễ bái chầu mười độ cho quốc thái dân được an nương châu đi à, điệp điệp trùng trùng núi non quanh quất mà cảnh rừng đẹp bao la có ông hồ gầm tiếng rìu vang động khắp đầu gành cuối hang con đường chồng ơi đi à, khúc khỉu quanh sườn dân cư vắng vẻ xóm làng lơ có ngôi nhà sàn có ngôi nhà sàn mây nếp đứng chờ chim muông bách thú nó đang nhẫn nhơ ở trước cửa đền kêu mời cứu dân tiền triệu nước nam còn đang gặp vận hiểm nghèo châu mời trên đồng mỏ sớm chiều sông pha châu mời vốn dòng sinh quan mỏ ba đời trở lại chốn sơn trung à. thương dân lập ấp à, ở trong rừng trong rừng mỏ ba người gần à, cho chi người nhà xa rủ nhau đi cháy hội mó ba sớm chiều con đường vào đền châu mười khúc khỉu treo lên ngôi đền thờ chầu mười phong thủy hỏa đô suối trong quân khúc ý à, ngôi đền thờ cho người trang nghiêm mà có ngôi đền thờ có đôi long xà hổ phục chim uông vượn dâng trái ngọt ngát đa hương hồng đầu phượng hoàng tung cánh y, mỹ miều hòa ca chúng mây dừng thuyền lên bãi nhất vào trong chùa tiên thoát thôi trầu lại về miền thăng long chúng mây dạo chơi bắc địa chơi trốn long phương một núi ngự đẹp như bức tranh họa đồ khắp chùa thiên mụ nhấp nhô từ chơi tháp chùa thiên mụ nhấp nhô sài gòn gia định chầu vào chùa vịnh nghiêm ma người dừng thuyền vào bến nghe thủ khiêm công tum đắc lắc trở lại sang vũng tàu trước trầu về ngự cảnh sơn